Ok thì đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ truyền nào có trên máy tính của bạn nha. Ví dụ như trình duyệt Google Chrome này, rồi Cốc Cốc này hay Firefox nha. Thì uh, trên thanh tìm kiếm của Google ấy, bạn sẽ nhập cho mình đường link là hoàng giang xe com suy câu suy a chơi nha. Mình xin đọc lại này là hoàng giang xe com gạch chéo go gạch chéo acc ess trada nha. Rồi sau đó bạn nhấn enter này Ok thì lúc này sẽ một giao diện đăng ký tài khoản giống như này À, thì đầu tiên nhất ở mục họ tên thì bạn sẽ hành nhập giống y hệt trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn nha. Dù mình là Hoàng Văn này, Giang này. Và bạn cũng lưu ý cho mình nhé là đằng sau hoặc đằng trước của tên này là không được chứa khoảng trắng tức là dấu cách nha. Đó mình sẽ xóa đi ha. Rồi kế tiếp ở mục số điện thoại thì bạn sẽ chọn cho mình là cộng 84 nha, tức là Việt Nam này. Rồi sau đó bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn nha. Dù số điện thoại của mình là 096 này 117 0595 ha cộng 84 thì thay cho số 0 rồi nha sau đó mục email thì bạn sẽ tiến nhập email của bạn vào nha thì uh, chia thêm ấy, bạn nào chưa tài khoản uh, email ấy cũng như là chưa biết cách đăng ký tài khoản uh, email thì mình sẽ để link uh, video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nha ok dụ email của mình là hoàng giang com này a còng này gmail.com này sau đó một uh, tên đăng nhập tức là tên người dùng đấy thì bạn nhập cho mình là ít nhất phải 6 ký tự nha viết liền không dấu này có thể chứa cả chữ số cũng được ha Dù mình là hoàng giang xe com 123 chẳng hạn này ok kế tiếp ở mục à, mật khẩu thì bạn sẽ hành tạo mật khẩu đăng nhập nha đó mật khẩu thì bao gồm à, ít nhất là 8 ký tự này chứa chữ cái hoặc chữ số hoặc là ký tự đặc biệt để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản bạn nha Dù mình điền mật khẩu là abc này rồi xyz viết hoa này 123789 này thêm a còng nữa này rồi sau đó mục à, nhập lại mật khẩu thì bạn sẽ tiến hành nhập lại giống y hệt như mật khẩu bên đây nha. ABC XYZ 123 789 A con. Rồi mình sẽ kiểm tra lại này. Rồi bước theo thì bạn tích chọn vào tôi đồng ý với các điều khoản cho đối tác này. Sau đó mục à, đồng ý đăng ký nhận thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn Interspace Việt Nam. Bạn tích hoặc không tích cũng được nha. rồi đây mình tích vào này. Rồi sau đó mục à, tôi không phải là người máy thì bạn tích chọn cho mình nha. Ok đây thì chúng ta sẽ tiến hành chọn tất cả các hình có tàu thuyền này một hình này bình thường ở đây mình sẽ chọn ba hình nhá Ok sau đó nhấn xác minh ha và bước cuối cùng thì bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản iTrade hoàn toàn miễn phí 100% nha Ok rồi thì hiện tại số điện thoại này của mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ tiến hành nhập số điện thoại khác nha sau đó mình sẽ tích chọn lại tôi không phải là người máy này chọn tất cả các hình vuông có đèn giao thông rồi tiếp theo nhấn vào xác minh ha ok cuối cùng vẫn nhấn vào nút đăng ký này Rồi thì ok, lúc này trình duyệt sẽ hỏi chúng ta là có lưu mật khẩu không này. Thì bạn có thể nhấn vào lưu để à, lần sau chúng ta đăng nhập khỏi cần phải điền mật khẩu nữa nha. Và đây bạn có thể quan sát thấy này, ở đây sẽ có một thông báo là Successful Registration, tức là chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công rồi nha. Và bạn cũng có thể đọc này, chúng tôi đã gửi một link kích hoạt tới địa chỉ email hoanggiangxe.com a.gmail.com nha. Thì bây giờ bước theo bạn sẽ tiến hành mở tài khoản email này lên nha. Ok, mình sẽ đang truy cập vào email của mình này. Và quan sát này, là email được gửi từ ờ, Interspace Việt Nam này với tiêu đề là Register Confirmation này, tức là xác nhận đăng ký đấy. Bạn sẽ bấm chọn vào để mở email lên nha. Ok sau đó bạn quan sát này ở đây sẽ có thông tin đăng nhập của bạn nha Rồi để kích hoạt tài khoản thì bạn sẽ nhấn chọn vào nút uh, kích hoạt tài khoản này cho mình này Ok sau đó bạn sẽ tích chọn vào tôi không phải là người máy nha để xác nhận rằng mình là người thật nha Ok chọn tất cả hình ảnh có taxi này bình thường mình vẫn sẽ chọn ba hình nha Ok sau đó nhấn xác minh ha Rồi bước theo bạn sẽ nhấn vào kích hoạt tài khoản cho mình này Ok nút này sẽ thông báo là kích hoạt tài khoản thành công thì ok đến bước này như vậy là mình đã đăng ký tài khoản iTrade thành công rồi nha. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng nhập vào tài khoản iTrade như thế nào nha. Hãy cùng đón chờ xem ha.